Xin chào tất cả quý vị khán giả, tất những bạn fan và những người xem trên kênh của Phong Cận TV Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với một trận đấu tử chiến lần này Không được phép mang chuyện tình cảm vào đây À quên chết chết hạt em quen quen à, Nhầm nhầm nhầm nhầm <laughs> Ok và đây là một trận chiến gọi là boxing mọi người ạ à. Đấy Và xin hiểu các bạn Đây rất là nhiều những gọi là thành viên của Hero Team đang đứng ở hai bên mình luôn các bạn ơi Và hôm nay mình đã tổ chức ra một giải đấu boxing để dành cho gọi là ai mạnh nhất trong gọi là Hero Team và người nào chiến thắng thắng sẽ được gọi là 10.000 xu Đó, nghe hấp dẫn chưa Hấp dẫn, đúng không? Rồi, ok Rồi, và trước khi vào video nè Các bạn hãy thử đoán xem coi liệu rằng là trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 người ở đây Các bạn đoán xem coi ai sẽ là người gọi là khỏe nhất Mạnh nhất ở trong gọi là siêu nhân tứ trụ Và là hero team Thì các bạn hãy nhớ bình luận ở cho mình biết nha còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào Let's go Rồi ok bạn ơi Như anh em đã thấy thì bây giờ mọi người đã ra khỏi võ đài hết rồi Và chỉ có một người đang đứng ở phía giữa võ đài thôi Đó chính là chị Camui Và một mình chị Camui sẽ chấp hết Đúng không Camui Chứ đâu, đó làm sao mà tôi đủ được <laughs> ok em giỡn thôi ok bạn ơi và khởi lại cuộc thi như thế này rất là đơn giản thôi nha thì sẽ sau khi mà mình gọi là gọi là gọi hai người hai hai người vào á thì sẽ có hai người vào trong võ đài và chỉ có mua sẽ làm trọng tài các bạn ạ à. và sau đó hai người ở trong võ đài sẽ đánh nhau nha các bạn nha và nhớ là đánh bằng tay không chứ không được dùng vũ khí nha mấy bạn nha ấy không được dùng dùng vũ khí ai dùng vũ khí thì người đó sẽ bị thua nha các bạn nha ok rồi bây giờ đầu tiên nè thì mình sẽ chia cặp đây nè thì đầu tiên thì người thi đấu với nhau thì tất nhiên là con gái phải đấu chung với con gái rồi chứ con gái mà đấu chung với con trai thì gọi là nó nó sẽ không công bằng các bạn ạ à. đấy thì mèo simi và Sammy sẽ là hai người thi đấu với nhau Siro và Mr. Dịch <laughs> Siro và Mr. Dịch sẽ thi đấu với nhau Và mình và Kairon sẽ thi đấu với nhau nha các bạn nha Ok, rồi Bây giờ thì đầu tiên thì à, mình nghĩ rằng là Simmy với Sammy đấu nhau trước đi Ok, mời hai người vào võ đài Ê, bạn ơi, mình mình là người trọng tài Mình được quyền quyết định mà sao gì bạn đã quyết định rồi vậy Ủa, ê mà em là người quay video Em quyết định cao hơn chị Ok ờ. rồi, vô vô vô Đúng rồi <laughs> rồi rồi rồi rồi, Rồi ok, Bây giờ nè, simi okay. uh, ờ, Simmy đứng bên trái nè, Sammy đứng bên phải bên kia đi Rồi ok Đây, đây, đây, đây, đây Cái gì Sim đứng bên kia kìa bà nội xin lỗi, xin lỗi Chấm hỏi, chấm ăn, chấm ăn Rồi, Sim ơi, Sim, Sim, Sim Sim, Sim, mình nói Sim nghe nè Sim biến thành siêu nhân đi Sim để có được bộ giáp mạnh hơn Đó, hiểu không À ok ok được rồi được rồi. Ok ok. mình coi nha. <clears throat> à quên các bạn ơi, cái cái cái cái cái này chỉ là biến biến hình cho cái bộ skin cho đẹp thôi chứ không có sử dụng vũ khí hay gì đâu nha bạn cho bạn yên tâm nha, rất là công bằng nha. Ok rồi, Simmy biến hình đi sim. Ok, biến hình. Yeah. Wow. Yeah. Trời ơi, Simmy đã biến thành siêu nhân rồi. Rồi ok bây giờ chuẩn bị uh, Camui uh, trọng tài bắt đầu đi Camui Ok Ok ok bây giờ Sammy vào vị trí Sammy đứng gì mà xa thế Rồi đứng đây gần à đang đang đang chuẩn bị tứ thế Rồi Ôi. Okay. Mấy bạn ơi bạn coi chuẩn bị quấn nhau nè Trời nguy hiểm quá nguy hiểm quá Cố lên Sam ơi Cố lên Sam ơi Cố lên Sam ơi Cố lên ôi trời ơi quýnh nhau quýnh nhau căng thẳng quá cái gì vậy sam cái gì bị quýnh hoài vậy sam cứu anh sam ơi trời ơi quýnh nhanh quýnh quýnh mạnh vô quýnh mạnh vô rồi xong luôn mấy bạn ơi vậy là sammy thua hả bạn ơi trời ok thôi không sao cả Ok rồi bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là anh Mr. Dịch và Siro Rồi bây giờ Simi chiến thắng rồi đúng không Camui hồi máu cho Simi rồi Simi đứng để để tiếp tục trận đấu tiếp theo Ok Vô vô vô Dịch đây Rồi Mr. Dịch vô Mr. Dịch Bây giờ sẽ làm trận đấu giữa Mr. Dịch bầu và Siro gọi là chó sói nha bạn nha Ok rồi chúng ta cùng nhau xem nào Rồi ok chưa gì mình thấy Mr. Dịch đã muốn chạy ra khỏi võ đài rồi bạn ơi Trời Dịch ơi Dịch đi vô đánh đi anh chạy chạy đi Ok rồi Bây giờ chuẩn bị nha Bây giờ à, anh Dịch với anh Siro rồi biến hình đi Dịch ơi, vô đi đứng Dịch, nhanh lên Rồi ok rồi, bây giờ Dịch với Siro cùng nhau biến hình nha ba hai một biến hình đi đâu trời ơi ờ về đây về đây dịch cất cây rìu vậy về đây mày. ông chơi ông chơi ông cầm rìu ông nội người ta quýnh bằng tay không mà chơi cầm rìu ok cây, cây lại tịch thu tịch thu tịch thu tịch thu luôn ok rồi bây giờ chuẩn bị nha Cá mui, sẵn sàng đi Ok <laughs> Đà định mời hai ờ, thí sinh vào vị trí nào, vị trí nào, vị trí nào rồi, ờ, bây giờ bật đấy 1, 2, 3 quay qua đấm tay nhanh Ok Này, liên quan gì Vô đi, vô đi 3, 2, 1 Bắt đầu đánh nhau đi Ôi Bây giờ sẽ là trận đấu giữa hai siêu nhân các bạn ơi Wow Cái gì bóng dịch yếu xìu vậy ủa mấy bạn ơi hồi nãy mình còn nhớ là sammy bị quýnh quá trời sammy mới thua còn này ông dịch mới vô gõ ông có mấy cái ông chết queo rồi trời ơi dịch yếu xìu bạn ơi siêu, nhân vô yếu xìu rồi ok bây giờ à, camui hồi hồi máu cho siro đây rồi siro qua bên đây đứng đi để chờ trận đấu tiếp theo không mất máu không mất máu không mất máu cái gì không mất giọt máu đâu không hả trời trời ông ông dịch yếu vậy ok rồi bây giờ sẽ là trận đấu giữa phong cận và Kion. Trời ơi, trận này dễ, trận này dễ. Kion à, cái đó nè hồi nãy simi dám đánh sammy bây giờ mình sẽ đánh bởi đầu bạn để rồi trả thù ok rồi khoan từ để mình biến thành siêu nhân đã cho skin nó đẹp mấy bạn ơi mấy bạn nhớ nha biến hình siêu nhân chỉ là skin đẹp hơn thôi nha chứ không có tăng sức mạnh hay gì đâu nha các bạn ok ơi siêu nhân phong cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world biến hình Thuần siêu Rồi ok bạn ơi mình biến thành siêu nhân rồi nè Cái gì vậy? Ủa cay cay <laughs> Bạn nghĩ có một mình bạn biến hình được thôi hả Phong? Ok bạn luôn Rồi Coi đẹp quá à. Trời ơi Cái này là một lửa một đá băng á ba thi đấu mà cũng thả cơm chó nữa là sao vậy ok rồi bây giờ nha chuẩn bị nha cả mui đếm đi ok, okay vô, chiến giữa lửa và băng chuẩn bị ba hai một bắt đầu vô vô vô ờ, cày vô vô trước đi bạn vô trước đi bạn vô trước đi bạn ngon mày vô trước đi bạn vô trước đi vô à cày vô vô cày cày cày luôn cày luôn trong cuộc chơi tử chiến lần này <laughs> mình quá khỏe bạn ơi quýnh có xíu thôi cày chết queo luôn trời ơi vậy là mình đã trả thù được cho sammy rồi Sammy ơi tôi trả thù cho bà Sammy Ok <laughs> Ok ok rồi ok Thì như các bạn đã thấy trận đấu đã phân chia được người chiến thắng và người thua cuộc các bạn ơi Và bây giờ thì sẽ có ba người chiến thắng lên đấu với nhau Đó chính là Siro, Simi và Phong Cận mọi người ạ à. Ok thì Siro sẽ đấu với Simi trước nha Rồi ok các bạn hãy thử xem coi trận đấu này có cân xứng không nha các bạn nha Rồi ok rồi vô nè bây giờ nè siro với simi đánh nhau đi vô vô vô ờ, vô sao không phải là phong đánh vậy hả trời ơi trời tất nhiên rồi em là người quay video cho nên em phải quay cuối cùng em phải đánh cuối cùng chứ đúng không rồi à. chơi bên bánh mì môi chơi bên bánh mì môi à thôi đây thôi đây à, thôi khoan khoan khoan khoan khoan khoan từ từ từ em nói mọi người nghe thế nè ừ ha nếu như vậy thì nó cũng không công bằng hay là bây giờ để cho em với rô đánh nhau trước đi rồi sau đó tới nơi người nào thắng là quýnh với sim chơi hợp lý ok rồi ra ngoài <laughs> ai da rồi ok Sido à sẵn sàng chưa Em nói cho anh biết trước nha là em không nhường anh đâu Đừng có tưởng là anh, anh là không anh. nhường anh đâu Đừng có tưởng làm anh thì sẽ là khỏe hơn em nha Em ăn nhiều em khỏe hơn anh nhiều Rồi ơi ừ. ừ. không béo heo Rồi ok vô đi Vô đi Cam ơi Ok Samira ba hai một bắt đầu À ngồi vào vô vào vô Đâu Sido Sido Hai người đều Ủa rồi quá rồi trời ơi bạn ơi thua mất tiêu rồi anh nhớ mặt anh nha đô chơi quýt con nít trời ơi trời ok bây giờ sẽ là simmy với lại siro đánh nhau bạn ơi sim ơi khoan mà khoan khoan khoan khoan khoan từ để mình nói đã mấy bạn ơi nếu trận đấu này mà siro thua thì siro sẽ được gọi là thua con gái đó siro mà thắng Đúng, thì siro sẽ được nói là cái đồ quýnh mà không biết nhường con gái thắng con gái đó cho nên sai luôn quá chuẩn ok à. rồi bây giờ một là chịu thua hoặc là à, không chịu thua chịu thắng gì cũng vậy thôi ok rồi số đi cảm ơn bắt đầu đi không không khéo cái này là lúc nãy là phong cố tình thua mọi người ok chuẩn bị hai đầu à, hai đầu chí vào vị trí nào ừ. ok hai một bắt đầu vô rồi vô trời ơi trời ơi bắt đầu căng thẳng các bạn ơi siro đang ơi. gọi là dở trò đánh con gái trời, trời ơi cái đồ đánh con gái Trời ơi, cái đồ đánh con gái kìa, liêu liêu liêu liêu, anh em đâu, dùng vỏ chuối, dùng táo thúi đồ chọi vô, chọi vô, đồ đánh con gái, đồ đánh con gái. Trời ơi trời. Ok, thôi <laughs> đùa ấy. Nói chung là Siro đã chiến thắng rồi bạn ơi và Siro sẽ là người nhận được 10.000 xu nha bạn nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với round thứ hai nào. Let's go Rồi ok bạn ơi Thì cái rau thứ hai này nó sẽ đổi là một chút xíu nha các bạn nha Là cái rau này á là không phải là simi sẽ đánh với gọi là Sammy nữa Mà rau này sẽ là simi đánh với Camui Tại vì Camui đứng xem từ nãy giờ Camui thấy vui quá Camui cũng muốn đòi đòi chơi chung các bạn ạ à. Đấy ok Và mình sẽ thi đấu chung với uh, gọi là anh Siro Còn Kairon sẽ đấu chung với anh Mr. Dịch Đó mình sẽ đổi lại xíu nha các bạn nha Ok rồi Bây giờ uh, bắt đầu thì uh, Sammy với lại ờ, à, không nhầm Sammy sẽ làm trọng tài chứ ok Simmy với Camui đấu trước rồi Sam vô à, làm trọng tài Sam rồi ok trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa mèo Simmy và Camui mọi người ạ à. ok rồi hai người chào nhau cái đi hai người chào nhau cái đi à, à, yêu thương quá yêu thương quá rồi ok Sammy sẽ là trọng tài rồi bây giờ Sammy đếm một hai ba cho hai người đánh nhau đi rồi tôi đếm hai ba hai người vào ờ, đánh nhau nha đánh nhau gắt lên nha một okay. hai hai đếm nhanh lên đếm nhanh lên rồi ôi trời ơi nhau kìa trời ôi ai ai ai thắng đây ai thắng đây ôi ôi xin lép kèo ơi xin lép kèo ơi xin lép kèo ơi xin lép kèo ơi xin mất quá trời máu rồi rồi xong rồi xin mất nhiều máu quá bạn ơi mình thấy xin mất nhiều máu quá đúng là đúng là gọi là mèo simi nữ siêu nhân của siêu nhân tứ trụ cho nên là Simmy không sợ một bạn con gái ở trong tim hết bạn ơi trời ghê thiệt ghê thiệt ok tay to tay to rồi ok bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là giữa Kairon và Mr Dịch rồi mời hai người lên chỗ đây, hồi máu okay. cho tay ơi hồi máu cho tay ok ok yeah. Dạ, rồi ok, người ta người ta bị đánh mất máu còn cây gon chạy bình thường mất máu ba phải đâu rồi chào dịch nhá chào dịch nhá trời ơi nghe nói dịch nãy bị sigo giết nha ôi dịch nhục quá trận này mà dịch thua nữa là dịch cũng nhục lắm nha dịch chạy chạy cái gì vậy dịch ôi chết nhau luôn ok thôi chạy luôn cho luôn cho luôn siêu dân nữa rồi ok chuẩn bị rồi, nha okay. tạm đi đếm đi hai ba vô vô ôi ôi ôi căng thẳng quá căng thẳng quá trời ơi trời ơi trời ơi dịch, dịch dịch bị đánh nhiều quá dịch bị đánh nhiều quá bạn ơi Ui, trời ơi tan rồi dịch lép mới rồi dịch lép mới rồi rồi xong luôn rồi xong luôn wow, cây đồn Cây giỏi quá yeah. <laughs> Dạ. À, có ai, có ai đó Có ai đó lấy từ cái bằng keo uh, ờ, ừ, bịch mầm sim lại được không sim từ nãy nó cay giỏi quá cay giỏi quá à nghe hết nổi hết da gà trời ơi nghe nổi hết da gà luôn ông nội hả có anh em còn 13 máu mà anh nói vậy ừ. trời ơi cay đòn cay đòn bị mất có 13 máu thôi gì dịch dịch đánh kiểu gì vậy trời không, có không có mình mất còn, còn 13 máu à Trời vậy là xui cho dịch các bạn ơi, dịch chỉ còn đánh cai thêm hai cái thôi là cai thua rồi. Vậy mà dịch à, mất máu trước, dịch thua trời buồn ghê. Ok, rồi bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là của Siro và Phong Cần. <clears throat> Vô. À, dạ. dạ. hà máu, hà máu, hà máu, hà máu. Trước, tàn máu. Đó. Okay, rồi. rồi. Bây giờ à, anh em mình chào nhau cái đi. Chào nhau. Chào. Rồi, đừng có dữ vậy. Sao sao cách chữ dây gần gần lại mà gần lại. Rồi, rồi nào. Xa xa vậy thôi chứ tôi đứng gần quá thì ông đấm vô mỏ tôi sao. <laughs> rồi, chuẩn bị nha ok Một, ok hai ba vô rồi đi rồi đi ngon nhào vô nhào vô ngon nhào vô một cái hai cái vào đầu ba cái vào đầu ơi bốn cái vào đầu Nào. trời ơi trời ơi ông đánh nó bốn cái ông mẹo rồi ông nội <laughs> ok bạn ơi thì chứ bạn thấy phong đã thua ờ, đã, đã, đã thua rô rồi bạn ơi ông rô bật hắt luôn rồi rồi anh có dùng hát mi đi không vậy đâu có đâu anh anh anh chỉ nhảy anh đánh vô đầu ấy có gì đâu trời ơi à, trời tức quá ok thôi bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ là Kairon và Siro ok trời ờ. trận hồi trận hồi nãy là Siro đã giành được chiến thắng rồi bạn ơi mà trận này mà Rô chiến thắng nữa thì Rô sẽ được à, gọi là 20.000 kim cương bạn ạ à. Trời ơi rất là gọi là kinh khủng luôn Ok rồi bây giờ hai người đứng uh, vô hai bên đi Mời hai tuyển thủ đứng hai Chào Rô nha Chào okay. Rô nha Chào okay. Chào nè chào nè À, dạ. hồi máu hồi máu đi hồi máu đi ok cho nó công bằng ok ok ba hai một vô đấy đánh nhau rồi đánh nhau đếm để cho thí sinh đếm ba một hết rồi ok với nhau rồi ôi ôi cay quá trời cay quá siro ra ra khỏi võ đài luôn rồi trời ơi trời ơi trời ơi vậy cũng đua được cay ủa ủa, bạn ơi tính ra là mình mới thấy cây ron quýnh siro văng ra khỏi vỏ đài luôn mà sao ca vẫn thua rồi ta ủa cây vậy không biết luôn không biết cây theo luật trọng tài đã à, phong ơi những à? người nào bị ra khỏi vòng đậu này người đã thua hết rồi không cần biết chết hay chưa chết ừ, ha. được không ừ ha đúng ha ừ, tính đúng ra rồi tính ra nếu như mà theo luật các bạn ơi tính ra nếu như mà theo luật á thì người nào bị rơi ra khỏi võ đài thì người đó thua rồi ờ đúng rồi vậy là à. rô thua rồi ui vậy là đây ui khoan khoan khoan khoan khoan khoan từ từ mọi người mọi người mọi người vậy đây có đây đây sẽ là trận đấu giữa simi và cái rôn xong rồi xong rồi xong rồi cặp đôi tương à. tàn rồi ok cái đó nè sao đâu mà trong cuộc chơi tự chiến lần này có được phép đem trên tình cảm vào đây ok à, anh em ơi anh em thử đoán xem anh em thử, đoán xem nếu như cai thắng trận này anh em hãy thử đoán xem nếu như mà cai thắng trận này thì simi sẽ giận cai bao nhiêu ngày đây <laughs> đón nha okay. rồi xong chết tôi rồi anh em ơi và chào nhau mọi người đặt kèo ai thắng đây ok tôi đặt kèo là simi thắng chắc chắn simi thắng rồi ok rồi sao rồi rồi rồi tôi đặt kèo simi thắng luôn ok chào là bác Ốc, rồi ok thôi vô đi vô đi vô đi rồi, rồi chào nhau nhẹ nè chào nhau nhẹ trước khi đánh nè đó ừ. chào nhau đi cái đó không nó không chào luôn không chào luôn kìa cái đó không chào chào luôn không trời ơi đang tìm nút đang tìm nút <laughs> không không không cay ơi cay ơi bậy rồi bậy rồi cay cay chào sim là cay phải chào thế này nè phải nằm xuống luôn phải không phải nằm xuống luôn ok rồi ok vô vô vô vô à. vô nè một hai ba vô vô à. xịp đánh cây đi xịp đánh đi ôi ôi ôi ôi ôi nguy hiểm quá nguy hiểm quá sao mình gặp nguy hiểm rồi hai giường luôn rồi rồi rồi rồi rồi ủa ủa ủa ủa bạn ơi sao mình thấy hai người ủa sao mình thấy hai người cùng chết luôn vậy ủa gì cây vậy ờ, ủa chết luôn ơi cùng chết luôn ok bạn ơi bắn tiếp cả ba không ơi À rau đâu ba đúng rồi đó bạn. Đúng rồi, thêm một rau nữa, phải thêm một rau nữa. Ok rồi, cái này hồi nãy là quỳ nha. Ok, rồi, tiếp rồi. tiếp. Rồi ok ok ok. Trận trận quyết quyết quyết định nào, quyết định nào. Ok, ờ, trận quyết ờ, định nào. Thôi máu, thôi máu, chắc nè. ba hai một Chưa chưa chưa hết phòng bảo vệ, chết rồi bảo vệ. Ờ cứ quấn đi, cứ quấn đi, quấn tự động hết à. Ok. À. À, vô. Trời ơi, chưa kịp kêu quấn nữa, hai người đã nhào vô quấn nhau rồi, sung thế. Đúng là thương vô đôi cho giọt không ơi trời ơi trời ơi trời ơi ok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 Timmy ơi Timmy <laughs> ơi chào anh em chào chào anh em cái đi Timmy chào anh chào, chào mọi người Timmy chào mọi người đi chào mọi người trời trời ơi có ma rồi có ma rồi có ma rồi chạy chạy chạy có ma rồi có ma rồi